Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá. Chúng ta lại tiếp tục với cái vòng bảng cúp C1 thôi anh em. Ngày hôm nay thì mình cũng đã đẩy cho anh em trận đấu giữa Chelsea và AC Milan rồi đúng không? À, hôm nay là thứ năm và thứ sáu chúng ta còn ờ, có một loạt thi đấu vào dạng sáng ngày thứ sáu và dạng sáng ngày mai. Đấy, sau đấy là đến thứ bảy sẽ là một loạt trận đấu của cúp C2 anh em này. Và cuối tuần sẽ là những trận đấu của ngoại hạng Anh đúng là một tuần à, chơi bóng từ à, thứ hai đến chủ nhật luôn anh em ạ chả không có ngày nào được nghỉ cả đấy <clears throat> à, buổi tối ngày hôm nay à, nếu như anh em nào mà thật sự à, đầu tư bóng đá thì anh em nên chú ý cho mình hai cái trận đấu đấy là giữa à, Dynamo Zagreb và Red Bull Starbucks à cũng như là trận đấu giữa RB Leipzig và Celtic nhá đấy đây sẽ là hai trận đấu ờ, buổi tối ngày hôm nay đúng không? Hai trận đấu cùng giờ vào buổi tối ngày hôm nay và mình cũng có nói với anh em rồi, đấy là cái việc mà chúng ta đầu tư những trận đấu cùng một giờ sẽ khá là lợi thế cho chúng ta nếu như chúng ta chơi bóng. Đó, và tất nhiên rằng là các uh, trận đấu cùng giờ thì không phải là trận đấu nào chúng ta cũng nên chơi anh em nhé. Chúng ta nên dựa chẳng hạn như là ngày hôm qua đúng không? Bởi à, dạng sáng ngày hôm nay đúng không? 10 trận đấu thì chúng ta chỉ cũng chỉ nên thi được chơi khoảng tầm 4 đến 6 trận thôi đấy <clears throat> vì những trận đấu khác nữa đúng không đó thì à, 6 trận đấu đấy thì chúng ta chỉ cần chơi 4 4 trận hoặc hai trận thôi không cần phải chơi tổng hết cả 6 trận anh em nhé và những cái trận đấu bạn à, vì sao mà mình à, bảo các bạn là nên chú ý vào những trận đấu cùng giờ cũng như là ít trận đúng không cùng giờ và ít trận là vì chúng ta sẽ dễ dàng phân tích trận đấu này cũng như là dễ dàng đi kèo hơn so với việc mà anh em chúng ta đi một lúc cả mấy trận đấu như này như ở dạng sáng ngày mai đúng không? Tất nhiên là sẽ có rất nhiều những trận đấu mà anh em chúng ta cảm thấy là hấp dẫn đúng rồi, tùy thuộc vào mỗi người thôi. Có người thì à, fan Chelsea, có người fan Milan, cũng như có người fan Real. Đấy, lại có người lại không phải là fan của Sevilla hoặc là Borussia Dortmund thì họ sẽ không chơi trận đấu này, đúng không? Tuy nhiên thì mình cũng nói rồi, anh em chúng ta là chơi bóng cũng như là đầu tư bóng đá chứ không phải là anh em chúng ta là à, đúng là anh em chúng ta chơi bóng vì đam mê. Và tất nhiên rằng là mỗi anh em nào chơi bóng thì cũng sẽ có những cái đội bóng mà chúng ta yêu quý. Tuy nhiên <clears throat> cái việc yêu quý là một chuyện khác anh em nhé. Nếu như anh em đặt tình cảm lên phía trên thì anh em sẽ không bao giờ chơi bóng một cách chuyên nghiệp cũng như là kiếm lợi nhuận được từ bóng đá đâu. Đúng không? Điển hình như là trận đấu giữa Manchester City và MU ngày hôm trước, đúng không? Rất nhiều fan MU có thể là sẽ đã chết trong cái trận đấu giữa MU và giờ Manchester City rồi. Đấy. Rất và tất nhiên rằng là cái lúc mà diễn ra ở hiệp 2 ấy cũng có rất nhiều những anh em chắc là cũng bỏ cuộc rồi lại không có niềm tin vào MU khi mà hiệp 1 4-0 nữa. Tuy nhiên thì nếu như anh em nào mà đã đầu tư vào MU hiệp 2 đấy, thì anh em lại có tiền. Đấy. Đấy là cái cách mà anh em chúng ta là đầu tư bằng lý trí không phải là bằng tình cảm anh em nhé Đừng đặt quá nhiều tình cảm vào uh, uh, bóng đá đúng không? Đừng đặt tình cảm quá nhiều khi anh em chơi bóng đá. Còn anh em xem bóng đá thì tất nhiên rồi, đấy là đam mê cũng như là anh em yêu quý đội tuyển nào thì anh em chắc chắn là anh em sẽ chơi đội đội đó thôi kể cả nó có là biết bắt hay không nhưng mà đấy là cái um, lý do mà vì sao mà mình ờ, khuyên anh em đấy là gì anh em chúng ta nên có một cái nhóm để anh em chúng ta tơi vì sao những cái người đẩy kèo cho anh em ở trong nhóm thì chắc chắn là những cái người đã chơi lâu năm cũng như là họ có kinh nghiệm nên là việc mà anh em ở ờ, thích đội này cũng được thì mình đi nhẹ nhàng thôi mình không nên là à, có thể nào mà đi uh, bích đúng không còn nếu như thật sự mà anh em cũng thích đội này này rồi là những cái uh, bếp thủ họ cũng trùng máu với anh em thì anh em mới bích thôi đấy thì đó mới là tăng cái tỷ lệ ăn của chúng ta lên còn bây giờ mà anh em uh, anh em thích đội bóng này anh em chơi đội bóng này tuy nhiên thì với những bếp thủ họ có kinh nghiệm cũng như họ đã theo dõi những cái trận đấu nhiều năm ấy đúng không chẳng hạn như mình mình nhìn là mình có thể nhận biết được thì mặc dù mình cũng là một fan MU trận đấu trước mình cũng là một fan MU đấy mình cũng đi MU nhưng mà quay lại sao mình cũng chỉ đưa kèo từ hòa cho đến lợi nhuận ừ, à, nhỏ trong cái trận đấu đấy thôi mình vẫn cứ đưa đi đi MU mà tuy nhiên thì mình cũng không có là kỳ vọng nhiều vào MU trong trận đấu ấy đó đấy nên là anh em nên chú ý cái việc mà xen lẫn tình cảm vào cái lúc mà anh em chơi bóng đá nhá rất nguy hiểm à, thì đến với trận đấu uh, tâm điểm ngày hôm nay đây là trận đấu mà mình sẽ làm cho anh em đây là trận đấu giữa Sevilla và Borussia Dortmund này Hiện tại thì kèo handicap đang là 0.25 cũng như là uh, Sevilla được chấp 0.25. Đấy. Em xin lỗi nhá. Vào ờ, điện thoại mình uh, thông cảm tí. Rồi. À, và Borussia Dortmund đi làm khách trên sân của Sevilla lại chấp Sevilla với kèo 0.25. À, so sánh một chút về cái mặt lực lượng ấy thì thật sự mà nói Borussia Dortmund à, trong năm nay thì họ cũng không có lực lượng quá là mạnh. Tuy nhiên thì họ lại có được sự ổn định anh em à, còn Sevilla Sevilla trong năm nay họ vừa mới tuyển mộ được thêm những cầu thủ khá là chất lượng từ những đội bóng lớn ví dụ như là Alex Telles của MU cũng như là Isco của Real Madrid đấy và mình đang cảm thấy rằng cái cặp đôi Rakitic cũng như là Isco sẽ khá là thú vị này khi mà à, hai anh này đã đối đầu với nhau từ cái uh, câu lạc bộ Barcelona và Real Madrid cho bây giờ lại là đá cặp với nhau đấy cũng khá là thú vị uh, uh, nhìn qua cái đội hình cũng như là chiến thuật đi uh, Sevilla trận đấu này họ sẽ chơi với chiến thuật đấy là 4231 còn Borussia Dortmund Borussia Dortmund cũng vậy Borussia Dortmund cũng chơi với sơ đồ chiến thuật 4231 hai đội hình chơi giống nhau đây sẽ là cái trận đấu mà thể hiện cái um, gọi là nhỉ? trình độ cá nhân anh em này lối chơi giống nhau chiến thuật giống nhau đúng không thì chắc chắn rằng lối chơi của các huấn luyện viên sẽ cũng sẽ gần giống nhau thôi vì vậy nên cái tính đột phá cũng như là về cái mặt cá nhân nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến với trận đấu như thế này à, ở bên uh, Borussia Dortmund mình đang thấy là không có sự xuất hiện của đội trưởng McConroy cũng như là họ đang thiếu vắng rất nhiều những cầu thủ đấy là Wolf như là Mark Hummel, uh, Reina và Kobe đấy rất nhiều những cầu thủ uh, hiện tại thì Borussia Dortmund đang bị khủng hoảng về chấn thương anh em và tất nhiên rồi những cái tên đáng chú ý mà mình đang thấy đây đấy là uh, Giovanni Reina tiền vệ cũng như là hậu vệ Marco Mel đấy đây là những cái tên mà nổi trội nhất trong đội hình Borussia Dortmund thiếu vắng trong cái trận đấu này uh, tuy nhiên thì uh, hiện tại họ vẫn đang uh, thật sự khởi sắc ở cái hàng tiền vệ của hàng ờ, tiền vệ trung tâm như là Jude Bellingham, em, uh, Emre Can cũng như là Brent. Đấy. Trận đấu này thì không có mắc con roi anh em nhé. À, ờ, tuy nhiên thì uh, quay trở lại với cái vấn đề của Sevilla đi. À, Sevilla trận đấu này thì Isco và Rak Rakitic họ sẽ đối đầu với bộ ba tiền vệ đang chơi khá là hay kể cả ở Bundesliga cũng như là cúp C1 anh em. Xét một chút về uh, thứ hạng đang đứng đi. Borussia Dortmund đang xếp thứ hai anh em sau một trận thắng cũng như là một trận thua. Còn Sevilla thì họ đang xếp bét bảng với một trận thua và một một trận hòa, họ chưa có trận thắng nào cả. Tuy nhiên thì uh, điểm số thì tất nhiên rồi, Borussia Dortmund thắng một trận thì họ có 3 điểm, còn uh, Sevilla hòa thì họ có một điểm. Cách biệt cũng chỉ là một trận đấu thôi. Đấy. Và đây sẽ là cái lượt cuối cùng của lượt đi rồi, vòng cuối cùng của lượt đi mình nghĩ rằng Sevilla họ chắc chắn là muốn có cơ hội để có thể đoạt cái tấm vé à, thứ hai đi à, vào à, vòng à, loại trực tiếp của C1 năm nay. Vì sao? Man City thì chắc chắn là họ sẽ có tấm vé rồi, đúng không? Với việc là dạng sáng ngày mai họ chỉ đá với Copenhagen thôi. Đấy, họ chỉ đá với Copenhagen thôi thì chắc chắn rằng mình nghĩ rằng là một chiến thắng cho Man City là điều dễ hiểu cũng như là Man City họ sẽ đạt được tối đa là 9 điểm sau cái vòng lượt đi. Đấy. Nên là cái vé thứ hai sẽ là cuộc cạnh tranh của Borussia Dortmund cũng như là Sevilla. À, với kèo chấp 0.25 mình vẫn à, à, nghiêng một chút về đội chủ nhà anh em nhé. Khi mà họ có hàng tiền vệ mình nghĩ là có thể là tốt hơn cũng như là nhiều kinh nghiệm hơn so với cái hàng tiền vệ của Borussia Dortmund. Đó. Đây cũng chỉ là nhận định cá nhân của mình thôi. Nên là anh em nào thấy hay cũng như là thấy mình ờ, nhận định ừ, cảm thấy trùng máu với anh em thì anh em đi theo nhé cũng như là anh em nhớ để lại một like cũng như là một đăng ký kênh anh em nhé à, và hiện tại thì kèo trên dưới cả trận đang là 2.75 đến 2.5 đấy 2.5 đến 2.75 một mã một mã mà mình nghĩ rằng là chúng ta có thể đi được cái mã 2.5 được à, xét một chút về lịch sử thi đấu đi à, Cả ba trận đấu gần nhất của Borussia Dortmund cũng như là Sevilla họ đều có trên hai bàn, trên ba bàn anh em. Đấy, đây cũng sẽ là một cái số liệu để anh em chúng ta có thể đi cái tài được. Đây là mình sẽ chốt cho anh em luôn nhé hai cái mã kèo chính trong trận đấu này. Gợi ý thôi nhá. Kèo đầy gợi ý thôi. Bây giờ trận đấu còn 9 tiếng nữa mới diễn ra cơ. Rất nhiều sự thay đổi khi mà trận đấu bắt đầu. Vì vậy nên làm uh, trên kênh chỉ là những cái kèo tham khảo thôi anh em nhé Cũng có anh em có bình luận đấy là gì? Uh, mình ờ, không công bằng với anh em ở trong nhóm cũng như là anh em ở trên kênh thì thật sự với mọi người rằng là khi nào trận đấu bắt đầu thì mình mới đẩy cho anh em ở trong nhóm được đúng không đấy thì chẳng hạn như là mình đẩy cho anh em trong nhóm xong lại mình lại lên kênh mình đăng à đúng không làm sao mà kịp cho anh em xem đấy nên là mình mới nói là những cái trận đấu mà mình lên kèo cho anh em ấy thì sẽ là những cái trận đấu uh, nó rất xa so với cái việc mà thời gian chính thức thi đấu vì vậy nên là kèo chưa chắc đã chuẩn so với việc mà mình đẩy trong nhóm nên là mình mới bảo là anh em tham khảo đấy anh em phải hiểu được cái từ tham khảo với lại cái từ quyết định nó khác nhau anh em nhé thì anh em nhớ cho mình đấy không lại cứ bảo là ờ, mình không công bằng với anh em hay làm như thế này đấy thì tất nhiên rồi nếu như mà anh em đã tham gia vào nhóm của mình thì anh em chắc chắn là sẽ được những cái Ờ, kèo mình đẩy sẽ là an toàn hơn so với việc là mình đẩy ở trên kênh như thế này đúng không? Kèo tham khảo thì nó khác hơn với những cái kèo mà mình cho anh em chơi chứ. Đấy. Thì không phải là vì mình tiếc hay là mình không công bằng mà là thật sự là cái thời gian mình làm video để cho anh em xem anh em tham khảo chứ bây giờ mà đến trận rồi mình đẩy vừa đẩy kèo cho anh em ở trong nhóm sau đấy mình lại lên clip làm cho mọi người xem thì khác nào trận đấu hết rồi mới lên được clip đúng không đấy nên là thôi